Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường à, vàng, forex, chứng khoán và dầu của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua là một tuần à, giảm giá nhẹ của cậu vàng. Nói chung là một tuần xuống giá của các à, thị trường tài chính cơ bản, ví dụ như là chứng khoán, dầu, vàng và các cặp tiền tệ gắn với USD. Tuần qua là một tuần đảo chiều của USD. Đó. À, như quý vị biết thì điểm then chốt của cậu vàng rất nhiều lần tôi vừa nói rồi là cậu vàng cần đóng cửa dưới 1925 nó sẽ hình thành xu hướng xuống mạnh nhưng điểm then chốt là cậu vàng chúng ta vẫn chưa đóng cửa tuần dưới 1925 chưa có một ngày nào đóng cửa dưới 1925 quý vị lưu ý nhé tuần qua mặc dù có thời điểm cậu vàng là xuống đến 1917 tuy nhiên đóng cửa của cậu vàng vẫn là 1935 đây là một điểm then chốt tuần tới 1925 vẫn tiếp tục là điểm then chốt trong chart daily nếu cầu vàng đóng cửa dưới 1925 thì xác suất rất cao cậu vàng sẽ giảm xuống dưới 1009 và thậm chí tìm về 1008 là bình thường. Còn nếu chưa đóng cửa dưới 1925 thì cậu vàng vẫn đang trong xu hướng sideways biên độ rộng. Xét dưới góc độ thông tin thì chúng ta biết là tuần qua à, với thông tin ờ, trong tuần, đặc biệt là thông tin cuối tuần Đấy. Thông tin Nam Farm thì số việc được làm làm được tạo mới là gần triệu tư việc làm cái này thì không thay đổi nhiều so với kỳ vọng đấy những cái tỷ lệ thất nghiệp thì giảm rất mạnh từ 10,2 xuống 8,4 thực sự thì tôi cũng không ở Mỹ nên tôi sẽ không biết là lý do vì sao tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm rất mạnh do phục hồi kinh tế hay là do các doanh nghiệp mở cửa trở lại tuyển dụng lao động cái này tôi không biết và cái việc là thu nhập theo giờ cũng tăng tăng khá mạnh 0,4% tiệu chung lại xét về à, nền kinh tế chỉ số kinh tế thì là chỉ số kinh tế tuần qua khá là tốt đấy chỉ số tốt thì nó sẽ ủng hộ cho đô la tăng giá và vàng và các cặp tiền tệ khác gắn với USD sẽ giảm giá à, các à, chỉ báo trong tuần trước ví dụ như PMI AFN lõi cũng vậy và PMI cũng vậy ADP 5 farm có ADP 5 farm thì hơi xấu Tiệu chung lại tuần qua thì thông tin quan trọng nhất chính là thông tin bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp thì rất là tốt. Do vậy dư âm của nó trong tuần tới thì nó vẫn ảnh hưởng chính sẽ là USD mạnh và các uh, tài sản gắn với USD sẽ xuống giá. Về thông tin cơ bản tuần tới thì ngày thứ hai Mỹ nghỉ nha Mỹ nghỉ, Canada nghỉ bank holiday. Do vậy nhiều khả năng giá vàng sẽ đi uh, các thị trường tài chính sẽ đi ngang là chính thôi, biến động biên độ hẹp ngày thứ ba Mỹ giao dịch trở lại nhưng ngày thứ ba thì Mỹ không có thông tin nào quá quan trọng đến ngày thứ tư cũng vậy Mỹ cũng chỉ có thông tin quan trọng nhất có lẽ là thông tin lãi suất 10 năm của Mỹ ngày thứ năm thì như thường lệ sẽ là bảng à, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp và chỉ số PPI PPI lõi tuần này ờ, ngày thứ sáu thì là CPI có thể gọi là tuần này à, xét về các yếu tố thông tin cơ bản thì nó không quá mạnh do vậy nhiều khả năng cậu vàng sẽ biến động hoàn toàn theo chỉ báo kỹ thuật do vậy tuần này chúng ta không quá quan tâm đến đến đến cái thông tin cơ bản nhé chúng ta không quan tâm nhiều thông tin cơ bản tuần này mà chúng ta sẽ đặc biệt lưu ý đến các chỉ báo kỹ thuật thôi còn xét dưới góc độ tình hình dịch bệnh thì chúng ta lưu ý nhé hiện nay các chuyên gia của Mỹ à, à, hiện nay đang dự đoán là số ca tử vong của Mỹ sẽ tăng lên hơn gấp đôi trong vòng 4 tháng tới điều này có nghĩa là dự kiến là cái mùa hè qua đi mùa thu và mùa đông tới dịch bệnh sẽ leo thang trở lại đấy các bạn lưu ý nhé con số tăng rất mạnh nhé chúng ta lưu ý là từ đầu năm đến giờ bây giờ là hết tháng 8 rồi 8 tháng thì số người tử vong của Mỹ là 192.000 số người nhiễm bệnh là 6,4 triệu người. Tuy nhiên, ừ, theo dự báo của các chuyên gia của Mỹ thì ờ, nhiều tổ chức có dự báo là số người tử vong của Mỹ sẽ tăng lên hơn gấp đôi, lên 400.000 người, 410.000 người. Như vậy tức là trong vòng 4 tháng tới tốc độ tăng sẽ gấp đôi, số ca tử vong sẽ tăng lên mạnh hơn rất nhiều và dự kiến là có thể sẽ có là tầm 3.000 người tử vong một ngày thay cho việc 7-8.000 người tử vong một ngày như hiện nay điều này chúng điều này hàm nghĩa là dịch covid làn sóng lây nhiễm thứ hai sẽ quay trở lại và dịch covid sẽ leo thang cuối năm nếu điều này thật sự xảy ra nó sẽ là ác mộng với thị trường tài chính đó. còn vàng thì tôi chưa biết lúc đó sẽ phản ứng thế nào nhưng thị trường tài chính đặc biệt là thị trường nhiều rủi ro như thị trường cổ phiếu thì lúc đó nó sẽ là ác mộng đấy nó sẽ bước một đợt lao dốc mới lao dốc rất kinh khủng có thể gần mạnh hơn đợt tháng 3 cơ đây là chúng ta đang phân tích dưới góc độ cơ bản nhé còn chúng ta thì đầu tư chủ yếu theo kỹ thuật do vậy chúng ta trở lại với phân tích kỹ thuật thôi với vàng à, tuần tới thì xu hướng chung của vàng sẽ là khi nào mà vàng chưa đóng cửa dưới 1925 các bạn lưu ý nhé thì vàng sẽ vẫn hoàn toàn là đi sideways biên độ rộng thôi đấy nếu vàng đóng cửa dưới 1925 chúng ta sẽ chỉ canh hồi lên để bán mở cửa là hồi lên là bán thôi còn khi nào đóng cửa chưa dưới 1925 thì chúng ta hết sức cẩn thận nói chung là xuống chính vẫn là canh lên và bán tuy nhiên nếu chưa đóng cửa dưới 1925 thì quan điểm của tôi là canh lên cái cạnh trên trên này bán tức là tuần tới chúng ta sẽ canh vùng 70 75 chúng ta bán nhé Đó. thời điểm này nếu bạn nào dừng lỗ ngắn thì chúng ta cũng phải dừng lỗ tầm 1 1 phần trăm đối với lệnh ờ, lệnh chết đinh tuần là dừng lỗ 1% tương ứng với khoảng 20 giá còn nếu bạn đánh lệnh chết đinh ngày thì dừng lỗ 57 đô thôi tối đa 10 đô thôi bây giờ vàng biến động rất mạnh bạn biết đi 30 40 đô một ngày là bình thường do vậy cái việc dừng lỗ 3 4 đô gần như là không tưởng ở thời điểm này chỉ một phút là hết thôi xuống chung nhé quan điểm cá nhân của tôi thì kể cả vàng có lên vùng 75 thì sau đó vẫn xuống Đó. có lên trên này sau đó vẫn đi xuống quan điểm của tôi sớm muộn vàng sẽ chọc thủng mây và đi xuống thôi tôi vẫn chờ đợi vàng ở dưới 1.800 thậm chí sâu hơn 1.800 rất là nhiều do vậy tôi ưu tiên tuần tới vẫn là ưu tiên canh bán thôi còn đương nhiên là lệnh bạn chết đinh ngày thì có thể bạn mua bạn dừng lỗ mấy đô đấy là bình thường nếu đến kỹ thuật đào chiều cái này thì tôi không bàn nhưng xu hướng chính trong ngày tôi ưu tiên khuyến nghị quý vị bán nhé các chỉ báo kỹ thuật thì vẫn chỉ báo xuống thôi chỉ báo MACD thì vẫn tiếp tục cho tín hiệu xuống trên chart 4 à, giờ thì giá đã break out mây rồi Đấy, mây đen đã xuất hiện tuy nhiên nó cần phải bứt phá xuống dưới chín để thể hiện rõ xuống xuống khi nào chưa phá chín thì chưa thể hiện được xu hướng xuống còn chart tuần thì xu hướng lên đã bị bẻ gãy rồi bây giờ chỉ đang là cái xu hướng xuống thì nó chưa rõ ràng còn chart tháng thì rõ ràng là nó quá dài là thị trường vẫn hoàn toàn trong áp chen Đấy còn quan điểm tôi thì tôi vẫn quan điểm là thị vàng sẽ có một nhịp điều chỉnh là 20 25% tức là về đâu đó 1006 đến 1007 sau đó mới tiếp tục uptrend bứt phá 2000 tiếp chứ tôi không ưu tiên là bứt phá luôn do vậy là ưu tiên của tôi sẽ ưu tiên bán xuống thế thôi còn điểm lý tưởng là nếu vàng quay trở lên vùng 70 75 1970 975 cho quý vị bán hoặc đóng cửa ngày dưới 25 luôn chúng ta canh bán rất là tốt còn nếu lệnh ngày thì trong ngày khi nào tôi có thời gian và khi tôi thấy điểm hợp lý tôi sẽ cho quý vị lệnh chiến lược ngày trên group telegram nhé đó là về cậu vàng à, đối với ờ, chứng khoán mỹ à, chứng khoán mỹ thì các chỉ tín hiệu tăng giá đã chỉ báo kết thúc những tín hiệu giảm đã bắt đầu nhấp nháy xuất hiện Thứ nhất là xét trên mô hình nến thì chúng ta nhìn một cặp nến đảo chiều vào ngày thứ năm và bồi sau đó là một cây nến giảm giá ngày thứ sáu thể hiện cả gió xuống xuống mà ACD cũng đã cho tín hiệu cắt xuống giảm giá rồi. Đó. Do vậy nếu mà không có gì thay đổi tuần tới chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục xuống. Đó. H4 thì chỉ tín hiệu xuống rất rõ. Các bạn hoàn toàn có thể canh à, canh bán nếu giá Thôi trở lại được vùng 285 286. Hiện nay giá đang 28430 nhá. Đó. À đâu? 28160. À, nếu giá hồi lại độ 3 400 điểm các bạn có thể bán. Nếu dừng lỗ chuẩn thì các bạn sẽ phải dừng lỗ qua đỉnh cơ. Đó, qua đỉnh 292 cơ. Còn nếu bạn nào không chịu được dừng lỗ xa như vậy chúng ta cứ dừng lỗ 1%, 300 điểm nhá Còn chốt lời thì tầm 800 đến 1000 điểm. Đấy, tuần qua thị trường đi nhẹ phát cũng là 1.500 điểm rồi xuống chung thì bây giờ nó đã báo hiệu xuống rồi chúng ta cứ canh trên mà bán xuống thôi đốm chỉ số Nasdaq 100 thì cũng tương tự Dow Jones tuy nhiên Nasdaq xuống xuống rõ hơn rất là nhiều Đấy. tuần tới chúng ta canh hồi lên để bán thôi còn điểm hồi ở quanh đâu chúng ta canh hồi lên quanh 12.000 chúng ta bán nhé điểm dừng lỗ thì vẫn là đỉnh cũ 12.450 tức là 12.500 bạn nào không chịu được dừng lỗ 500 giá thì các bạn có thể dừng lỗ ngắn hơn đấy các bạn dừng lỗ tầm 1% 150 giá bị cắt lỗ chúng ta lại tìm điểm bán khác còn xu hướng chung chỉ là trên bán xuống thôi không bán lên gì hết nhé cặp nến đảo chiều đã xuất hiện MACD ông đã cho tín hiệu giảm giá rồi đối với chỉ số SP500 thì nó cũng tương tự hai người anh em Nasdaq và Dow Jones thôi cặp nến đảo chiều xuất hiện rất là rõ ràng không có gì phải bàn nữa cả đó. thế áp đảo bây giờ chúng ta chỉ canh là hồi đâu để bán có lẽ cái điểm chúng ta bán được đối với S&P 500 là quanh 3.500 hiện nay đang giá đang 3416 Đấy, quanh 3.500 chúng ta dừng lỗ là 3.600 100 giá còn chốt lời tầm 300 500 giá đó là điểm phù hợp tuần sau kỳ vọng là sẽ xuống xuống khá mạnh đấy còn đối với dầu dầu thì xuống xuống rất gió rồi đây quý vị có thể nhìn thấy ba cây nến cuối tuần rất là gió. chát tuần cũng đã xuất hiện cặp nến đảo chiều cực kỳ là gió nét do vậy dầu tuần tới chúng ta cũng chỉ canh bán thôi dầu đã break out chen rồi đó break out cái chen trước đó rồi do vậy tuần tới chúng ta chỉ canh nó hồi lại chen này là bán chen này đâu đó quanh 42 đến 425 tùy theo điểm chạm trong tuần đấy còn quý vị bán sớm có thể bán từ 418 nói chung là xu hướng chung là xu hướng đi xuống đấy, quý vị có thể canh bán quanh 42 cộng trừ chúng ta dừng lỗ qua đỉnh thôi 435 1,5 giá còn chúng ta sẽ hướng đến trở lại vùng giá 35 36 đấy. nói chung là dừng lỗ 1,5 mà chốt lời 5 6 giá thì cũng là phù hợp thôi còn dầu đã rõ xuống xuống rồi nhá các bạn cứ canh trên mà bán xuống thôi đối với chỉ số DXY đô la index chúng ta sẽ xét chỉ số D là index trước khi đi vào xét cả cả tiền tệ gắn với đô la à, chúng ta nhìn thấy đô la index thì vẫn đang đi trong cái kênh giá tích lũy nhiều khả năng nếu đô la index break out kênh giá này hiện nay các chỉ báo kỹ thuật chỉ báo phân kỳ cảnh báo đảo chiều rất là rõ nét nhá khi đô la index tuần sau chỉ cần bứt phá qua vùng giá 935 thì nó sẽ thể hiện xuống tăng giá lúc đó nó sẽ tăng rất là mạnh lên phía trên này thì lúc đó các cặp tiền tệ khác gắn với USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh đó. chúng ta chú ý đô la index tuần sau nếu breakout cái kênh giá này các chỉ báo kỹ thuật thì đều chỉ báo cho tín hiệu nhấp nháy đảo chiều hết rồi đối với cặp euro trên USD tuần tới đấy chúng ta nhìn đã có cây búa đảo chiều tuần trước rồi do vậy euro trên USD chúng ta cũng canh bán thôi chúng chúng ta cũng sẽ không nên bán bằng mọi giá nhé quan điểm của tôi chúng ta nên canh bán nếu khi thị trường điều chỉnh trở lại vùng giá phía trên này cho chúng ta bán thì chúng ta bán thôi đây quan điểm của tôi nếu thị trường test lại khu vực trên này thì chúng ta bán đây là điểm bán lý tưởng nhất đấy nếu thị trường test lại quanh 1.1950 đây là điểm bán lý tưởng chúng ta dừng lỗ qua đỉnh thôi tầm 70 pip đấy, còn chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng giá là 1.1750 tức là chúng ta chốt lời đâu đó tầm 200 pip dừng lỗ 70 pip còn xa hơn thì chúng ta có thể tiến đến chốt lời khi nó test m 200 1650 tới 300 pip AU trên USD cũng vậy rồi có lẽ chúng ta cũng canh trên bán xuống thôi tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không bán bằng mọi giá nha. các bạn lưu ý nếu chúng ta có lẽ chờ đợi là thị trường đo lại đỉnh chúng ta bán theo mô hình hai đỉnh nha. chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi thị trường đo lại mô hình hai đỉnh tức là chúng ta bán đâu đó quanh 0.738 7380 hoặc là 0.74 Đấy, chúng ta dừng lỗ tầm 50 pip 0.7450 còn chốt lời chúng ta tầm 200 đến 300 pip thôi AG thì cũng tương tự như vậy nói chung là các cặp tiền tệ tuần sau chúng ta đều kỳ vọng là nếu đô la index yếu đầu tuần thì đấy là cơ hội để các cặp tiền tệ khác lên cho chúng ta bán và chúng ta ưu tiên bán theo mô hình hai đỉnh nhé Uzi đợt này biên độ rất là hẹp nên tôi không khuyến nghị quý giao dịch UZ. UCAD thì cũng chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng có lẽ chúng ta không giao dịch UCAD đối với GU GU thì chúng ta cũng chờ đợi GU điều chỉnh là chúng ta bán xuống thôi không có vấn đề gì cả Đó. À, cây búa à, trước đó cũng rất là tốt nhưng chúng ta cũng sẽ không vội vàng bán luôn chúng ta vẫn kỳ vọng GU có thể test lại gần đỉnh cũ Đó, tức là 1.3420, 1.3450 gì đó chúng ta bán và chúng ta dừng lỗ 1.34500 dừng lỗ qua đỉnh. Còn ngược lại đối với GU chúng ta có thể chốt lời 3 400 pip. GG thì cũng tương tự như vậy thôi, chắc không có gì thay đổi. Chúng ta cứ canh bán quanh 142 3 1425. Đấy. Nói chung là trên 142 canh bán, dừng lỗ qua đỉnh cũ thôi, 143. Còn GG xuống rất mạnh rồi. GAU thì vẫn sẽ tiếp tục xuống lên tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá Gau nó sẽ không có cái điểm vào ngắn hạn đâu nên chúng ta sẽ không giao dịch ngắn hạn GAU GN cũng vậy GCAD cũng vậy GCHF thì chúng ta không giao dịch nhé xuống GCHF nó không rõ ràng tiêu chung lại là tuần tới xu hướng chung của chúng ta là canh các cặp tiền tệ gắn với USD canh trên bán xuống đấy à, chứng khoán và dầu chúng ta canh hồi lên để tìm điểm bán còn vàng yếu tố then chốt nhất chúng ta có hai điểm một là 1925 đóng cửa đêm ngày dưới 1925 thì chỉ canh hồi để bán hoặc hai giá tiến lên vùng 1970 1975 thì chúng ta sẽ bán dừng lỗ tầm 1% và chốt lời tầm 70 100 giá đó là toàn bộ nhận định về thị trường vàng forex chứng khoán và dầu của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công.